Ô. Ô. Ui ui ui ui ui. Hello anh em. Đốt 500 tỷ anh em. Lần đầu chơi game này. Ảo chó, xạo chó. Họ vừa thử chơi một trận xong Lần đầu chơi game này, họ vừa thử chơi một trận xong. Ok, chơi luôn. Hmm. Tưởng à? Chơi con đéo là gì nhỉ? À, thử chơi anh này mà. Đẹp trai không? Ê, game này nhạc hay vãi ở đái á Một cái gì? Sure, that's fine. Một súng dài. Áp súng luôn. Oh, let's go boo boo boo. Let's lock this down. I'm down. Ui, khó bắn thế thằng này. I'm down. Ui. À Chúng ta phải khó bắn quá Mày à Mày à À Một viên Ui rồi Một đồ bắn ngắm Cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu Để lại đi Morrison chế độ đéo đi, thử chơi phát Let's go boy Đấy, con này có trưởng quét nữa đây luôn Này ơi Ui, cháy cháy cháy cháy cháy mẹ ngon đừng chết đừng chết đừng chết à đặt bom xong rồi thì chết hết à Enemies been wiped out. Nicely done. Woo. Win. ngu ngu Ờ kìa, cover nào mẹ đồng đội như vứt Không hiểu Trốn trốn trốn ạ à. Nó mỗi mình nó thôi, trước mặt Mãi Lin nó chạy à À mày Đặt bom thì đặt đi Cháu đặt bom luôn à. Ôi ơi ơi Utility out kìa Ui Rồi ơi Ê à, cứu, cứu, cứu thằng kia cũng nốc vậy à Mai rồi nốc nhanh đấy Fuck Ấy bạn ơi một về hai Cái mà Ai liền không nghe à Ai nổi à Điếc à Ngay bên trái mà Đêm nay 6 v 6 à, Thử chơi nhân vật này Ôi mẹ nó lóc mẹ rồi Không kịp chọn nữa Một viên nó môn Hôm thấy thôi mấy con chó này Anaconda Vãi bìu luôn à? Còn thơm nhá Ui rồi Ui dạ, Thằng kia yếu quá mồi, lắm rồi Cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu Hồi hai Ôi ôi ôi mẹ à, đẩy lên tới đây rồi Quá rồi Ây da Ây da Ây da What the fuck Nó tăng hình nó chém à Ok sau đằng sau đằng sau à, Nó hồi máu kìa Bắn được mình nó hồi máu kìa Ô oh, sao gì ta Mình đéo có à Thế rồi không bay xuống to từ đầu rồi lỗi rồi cứt luôn tôi chủ nghiệm một to trước này em chưa ạ bốn máu bốn máu bốn máu ui ôi ôi ai lìn là đầu rồi ok chưa tí ăn được tí ăn được tí ăn được tí ăn được rơi xuống rơi xuống rơi xuống bố mày kinh sao rồi kìa mày ả mày đùi vãi nùi à đều ui ui ui ui ui mẹ súng nó mẹ à, súng em mg sấy kinh quá mấy con lợn đéo chịu chú vậy chơi không tính đồng đội gì cả. Ow. thua cày thế nhở thua quả quay thật ô oh, bắn thế đéo trúng ạ rồi chiến thắng đầu tiên I've been in line dances more dangerous than that. Appreciate it. Appreciate it. Nice shot. Hello. My fault. Mẹ súng bắn khó thế 오오오오오 아이야 송송송송송송 Ôi thua kìa Mà Ok và vừa rồi mình đã thử chơi xong tựa game Rogue Company Nếu anh em thấy video này hay nhớ để lại cho mình một like Và anh em thấy tựa game này như thế nào Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận nhé Và đặc biệt hơn nữa thì đừng quên ấn nút subscribe kênh để ủng hộ mình Nhớ nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất mỗi khi mình đăng video Còn bây giờ xin chào tất cả các bạn Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo Bye bye